bếp bên trong còn rất là mới Bếp này được sản xuất vào à, năm 2019 Tháng 1 năm 2019 linh kiện đầy đủ của nó gồm có một cái nắp khói này cái đầu chí lửa và một cặp kia bếp này thì phía dưới và đằng sau đã được đặt lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá gì đi đầu tiên tôi sẽ bật bếp lên cho các bạn xem thử bếp hoạt động tốt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 để tiết kiệm các bạn cũng nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này các bạn đó khi mà sử dụng bếp á, chúng ta thấy ngọn bếp chúng ta đang nấu đang sử dụng bình thường đột nhiên nó giảm nhỏ lửa lại và không có tăng chỉnh lớn lên được nữa cái đó là do que cảm biến ở đấy nồi nó nóng hơn 200 độ C thì nó sẽ tự động cảm nhận giảm nhỏ lửa lại ở tiết ga đây là tính năng rất là hay của bếp ga nồi điện nhật bếp bên phải của tôi nhiệt độ của nó là 320 cho đến 350 độ ở đây là cũng 230 320 cho đến 340 độ ở vị trí khác nhau bếp sẽ có thời gian và nhiệt độ và thời gian phá ga khác nhau nếu bên phải của tôi đã phá ga trước đây kèm theo một tiếng bếp báo hiệu các bạn có thể nghe dù công tắc vẫn còn đang mở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 tại vì đó, ờ, tặng kèm với cục pin sạc này thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cái cục uh, sạc có dụng đi dài 3 mét để các bạn có thể sử dụng này chúng ta chỉ việc cắm vào để sạc thôi thì cục sạc này các bạn sạc qua đêm hoặc là vừa sạc vừa sử dụng đều được hết thời gian đầy của nó là 16 tiếng các bạn cũng có thể dùng cục sạc này để hẹn giờ để sử dụng cái thiết bị hẹn giờ này các bạn chỉ việc lấy cục sạc này ra chúng ta cắm vào cái ổ cắm hẹn giờ rồi chúng ta cắm vào cái ờ, ổ điện như thế này các bạn có thể tăng được chính tối đa là 90 phút ở đây tôi sẽ chỉnh về mức là 2 phút để thử chức năng hẹn giờ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 đây là pin zin theo bếp từ bên Nhật về một cặp pin như thế này các bạn sử dụng kèm với bếp được khoảng từ 4 cho đến 5 tháng giá bán của những loại pin này là 50 ngàn một cặp các bạn có thể mua mua về để sử dụng kèm với bếp để dự phòng hoặc là cũng có thể sử dụng với những thiết bị gia dụng ở nhà cũng như chúng tôi có bán một cái van ga 50 lít như thế này tại vì khách hàng một số khách hàng sử dụng đó, bếp ga nội địa nhật thường hay gặp vấn đề về ngọn lửa nó không có được uh, xanh đẹp mà nó bị uh, đỏ cái đó là do cái van ga chúng ta đang sử dụng nó không có được uh, hợp lý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 và nếu như lần đầu tiên các bạn ghé vào thăm kênh đó, chúng ta hãy ấn vào nút đăng ký để có thể tiếp tục đón xem những lần bếp mới nhất của chúng tôi xin cảm ơn các bạn